hiệu bếp là Rinnai à, ờ, hiệu bếp là Paloma bếp có model là N30B và đây là nội thất của bếp đây bếp này còn đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này cũng có mặt men chống xước nè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 thì đối với tính năng mà nước cạn nồi này á thì cái nhiệt độ của cái que cảm biến á nó chỉ chịu cái nhiệt độ lên đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa ngay cả có một số bếp thì nó có thêm cái tính năng rang á thì nó cũng chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến nó lên đến 300 độ thôi thì bếp nó cũng sẽ khóa ga nên nó rất là bất tiện cho chúng ta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 không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa có một số bếp á, mà nó có thêm cái nút 3 giây ở trên bếp bên phải hoặc bên trái thì shop sẽ gắn tích hợp vào đó khi các bạn mới nhu cầu sử dụng công tắc rang đó thì các bạn có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook các bạn mà không sử dụng tính năng rang đó thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải nè để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bạn nào có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ đến shop